Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vì thế còn chân chơi gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. hey trời ơi, kim cương của tôi đâu rồi ta? Cái ông Siro này ông lấy kim cương sao ông để đâu mất tiêu rồi trời. Ờ. Ai, toàn là đất đá rồi sao nó sỏi cát thế này này Trời ơi mấy bạn ơi tức quá mà các bạn Các bạn biết không Ngày hôm qua các bạn Mình mới vừa đi mai Được một đống kim cương luôn Xong cái mình về mình bỏ vô rương Bây giờ mất tiêu đâu hết Trời cái ông siro này thời luôn các bạn Ổng xài đồ nha là ổng không bao giờ ổng sắp xếp hết trơn Ổng quăng lung tung hết trơn à hey, Kiểu này nè Chắc là mình sẽ phải xây một cái hệ thống máy lọc Để gọi là lập đồ mới được thầy Cái hệ thống này á sẽ giúp cho chúng ta lọc đồ Kim cương ra kim cương Sỏi ra sỏi Đất ra đất Đá ra đá nha các bạn nha Thôi chứ bây giờ để trong rô ổng không vứt đồ lung tung như thế này là không được các bạn ơi Không kiếm mới được kim cương của tôi ở đâu luôn Trời ơi kim cương của tôi Hay, Không biết ở đâu hết các bạn ơi Chán thiệt chứ Thôi bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải xây cái máy lọc thôi Bắt đầu thôi bạn ơi Và cuối cùng thì mình cũng đã xây xong được cái hệ thống gọi là máy lọc đồ của mình rồi bạn ạ à. Bạn nhìn ở bên dưới nè Đó Mình xây bạn thấy đẹp không Xanh đỏ tím vàng rồi à, xanh lá cây màu xám rồi tùm lum la màu của hero team của mình nè à, Nhưng mà hình như hình như là thiếu màu của bà Mimi các bạn ạ à. Hình như là thiếu màu hồng phải không ta <laughs> Nhưng mà thôi kệ đi Lỡ thiếu bây giờ biết sao Thì đây nữa bạn mình sẽ cho bạn xem nha Thì ở đây nè mình đã xây cái máy này rất là mất thời gian luôn bạn ơi mình tốn hơn một ngày để hoàn thành xong cái máy này các bạn à thì ở đây nè bạn coi nè ở chỗ này nè mình có để là đá nè chỗ này là đất nè ở bên này thì mấy cái loại đá khác nhau nè còn ở bên kia chính là kim cương vàng và sắt đó rất là nhiều đồ luôn đấy thì cái máy này rất là hay luôn nha các bạn nha cái máy này à chúng ta sẽ dùng như thế này à chẳng hạn giờ ví dụ nha mình sẽ lấy ra một nửa ít kim cương đi nè ấy sau đó mình sẽ lấy ra một ít uh, đá đi ok qua lấy thêm một ít đá nữa nè ok lấy thêm ít đá nè thì chúng ta chỉ cần qua bên trên cái chỗ cái cột nước này các bạn bạn thấy không có một cái cây cột bằng nước nè ấy chúng ta lại đây chúng ta mở rương ra sau các bạn chỉ cần bỏ kim cương vào bên trong thì ngay lập tức nó sẽ bắn kim cương lên trên đó bạn thấy không mấy viên kim cương nó trôi lên trên nè à rồi mấy bạn chọn một cái rương khác các bạn bỏ cái món đồ các bạn muốn vô nó sẽ bắn lên đấy đá với lại kim cương bắn lên nè ấy thì các bạn biết nó nó dùng để làm gì không nó sẽ tự động phân chia ra cho chúng ta là chúng ta sẽ rồi bỏ đồ trong đó chẳng hạn như mình bỏ kim cương vô thì kim cương sẽ được cho vào trong cái rương này đấy còn bên kia là đá đúng không thì đá sẽ tự động được cho vào trong cái rương này nói chung là chúng ta đi mai về á chúng ta không cần tự sắp xếp đồ chúng ta chỉ cần vứt vào trong cái rương này thôi là nó sẽ tự động à, gọi là được vận chuyển lên trên sau đó nó sẽ tự sắp xếp đồ để cho chúng ta đây cái này là rương ngọc ender nè ấy cái này rương xương nè này là rương tơ nhện này đấy bạn thấy không nó sắp xếp lại hết cho mình luôn rương táo nè ờ, trời ở đâu ra cái màn da vậy trời ông nào bỏ ở đây vậy trời ơi không chịu bỏ vô vô vô cái máy cho nó lọc đồ luôn điện bỏ lẫn lộn vậy ok bỏ vô máy luôn ok rồi Đấy, thấy không? Nó sắp xếp cực kỳ gọi là gọn gàng cho chúng ta luôn Chúng ta sẽ không cần phải tự sắp xếp bằng tay nữa Cực kỳ tiện lợi luôn nha các bạn nha Đấy, ok Rồi để mình xem coi kim cương của mình vô chưa nha các bạn đây đó mày thấy không kim cương vô rồi nè đó nó đang tăng lên tăng lên nữa bạn đấy ok vậy là hôm nay mình đã xây được thêm một cái máy lọc nữa rồi các bạn ơi ok và chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách của mấy bạn fan đã đặt ra ngày hôm nay cho mình nha Ok bạn ơi Và hôm nay để bạn mình sẽ gọi là thực hiện những cái thử thách mà những bạn fan đã đặt ra cho mình ở trên kênh của mình Thì dạo gần đây có rất là nhiều bạn fan đã đưa ra những cái thử thách rất là hay trên kênh cho mình để mình có thể làm ở trong World sinh tồn Chính vì như vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử thách của những bạn fan nha Ok Và đầu tiên nè mình sẽ thực hiện một cái thử thách đầu tiên mà bạn fan đã đặt ra cho mình Đó chính là anh sông ơi anh hãy cho anh Siro ở trong World sinh tồn đi Đấy Thì như các bạn cũng biết thì hiện tại là mình chơi sinh tồn Ở trong đây á, là có anh Siro chơi chung Cho nên á, là có rất nhiều bạn bảo mình là Hãy cho anh Siro trong quân sinh tồn đi <laughs> Chính vì thế cho nên hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách này nha các bạn nha Mà các bạn biết tại sao hôm nay mình lại cho Mình lại quyết định cho không Là bởi vì hôm nay có một cái dịp rất là gọi là à, gì ta Rất là cơ hội để chúng ta có thể cho luôn các bạn ơi Đây coi là đấy Ông Rô ông đang AFK mọi người ạ à mình không hiểu tự nhiên ông áp cao bên bên đây làm gì ta ông đứng ở trên cây cột xong mới đứng ông đứng ở đây ông ông ông ông cao các bạn ạ à. Ê, cho nên mình mới vừa nghĩ được một cái trò này cho khá là vui nè chúng ta sẽ cùng nhau cho ổng nha bạn nha ok thì để cho được ổng á thì trước tiên mình sẽ cần phải xuống dưới địa ngục để mình lấy cho mình gọi là mấy xô lava các bạn ơi Ê, vậy là các bạn biết lấy lava để làm gì đúng không chúng ta sẽ cho ổng tắm bằng lava luôn nha bạn nha <laughs> cái cái trò cho nãy bạn thì nó sẽ hơi ác một tí bạn ạ à. bạn biết tại sao không tại vì một khi đi ha là đã bị chon bằng cái này á là xác định là mất hết đồ luôn bạn ơi mất hết giáp luôn á nha Ôi. rồi xong ông siro ông thoát ra ngoài luôn rồi Hả? oh no chết rồi mình đang tính cho tiền ông siro ông thoát ra ngoài mất tiêu luôn rồi giờ sao chị à, chết rồi về trong phòng còn có mỗi mình mình nè à không sao không sao sao đúng rồi đúng rồi có có thể cho được có thể cho được mình quên quên cho được mấy bạn nha mấy bạn yên tâm nha ông thoát ra ngoài thì ông cũng không thoát được mình đâu ok từ từ để mình ngủ đã ngủ cho trời sáng chắc ăn bạn ơi không thôi là cho buổi tối gặp quái vật nữa là chết luôn á như bạn cũng đã biết á thì uh, chơi trong minecraft á mọi người thì khi mà mọi người thoát ra rồi khi mọi người vào game lại á thì mọi người sẽ được xuất hiện ở cái chỗ mà mọi người đã đã đã thoát ra đó chính là lý do vì sao mà dù ông rô ông có thoát ra ngoài chăng nữa thì ông cũng không có thể nào ông uh, trốn được mình đâu bạn ơi mình sẽ uh, canh nha ví dụ giờ ổng là ổng tí nó ổng vào thì ổng sẽ xuất hiện trên kia kìa ok xuất hiện trên đó đúng không thì mình sẽ đập cái cây cột gỗ đi ok bạn đợi mình tí nha mình sẽ leo lên nè à, leo lên leo lên leo lên rồi ok mình sẽ đập cái cây cột gỗ đi bạn ơi đợi một tí nó ổng mà vào game cái là ổng sẽ không có cây cột gỗ là ổng sẽ rơi xuống đất liền ok đây đập đập ra Xê, ông tưởng là ông gọi là thoát game là ông sẽ thoát được tôi sao <laughs> ok hình như là ông rôm đang đứng đây ông afk để gọi là farm slam hay sao các bạn tại vì à, đứng gần mấy con slam mấy con slam sẽ ra nhiều hơn các bạn ạ à. ok rồi đập cái này ra tiếp theo nữa mình sẽ đào cho mình cái hố dưới đây nha Rồi ok bạn ơi, mình đào được cái hố to to nè Bây giờ nhá, hồi nãy mình nhớ là ông Siro là ông AFK là cái cây cột nó nằm ở chỗ này đúng không? Rồi, mình sẽ đặt cho mình à, mấy cái à, gì ta mấy cái khối hàng rào ở xung quanh đây nha các bạn nha để chặn đường ống lại nha bạn. Ok. Đặt cái lốc này lên đây. Sau đó mình sẽ xây một cái hàng rào rộng rộng như thế này. Xây ra thế này. À, không biết có đúng có đúng chỗ này không ta? Hình như hồi nãy mình hồi nãy mình quên đánh dấu lại cho nên mình quên mất tiêu là ổng áp cao đứng ở chỗ nào ấy bạn ơi. Ai, cái bộ hơi mệt nha hy vọng là thành công mấy bạn ạ à. Ui, oh no bạn ơi, mình quên mất là mấy cái hàng rào gỗ mà nó nằm ở trên cách uh, lava một block thì nó sẽ bị cháy mọi người ạ. À. Oh, toan rồi, no. toan rồi, vậy chúng ta không dùng hàng rào hàng hàng hàng hàng, hàng rào gỗ được rồi. Chúng ta phải dùng bằng hàng rào đá bạn ơi. Trời ơi, tự nhiên tôi quên mất điều này ta Với lại giờ, à, giờ mình cũng đang thiếu lava nữa Mình nghĩ mình sẽ phải xuống dưới lấy thêm lava các bạn ạ à. Ok, mình mới vừa lấy một ít lava dưới địa ngục về Bây giờ để rút kinh nghiệm hồi nãy Trời ơi, tôi quên mất là hàng rào mà làm bằng bằng bằng gỗ là nó sẽ bị lava đốt cháy Trời ơi, thời luôn á Tại sao tôi lại quên cái điều này nha Bây giờ mình sẽ chế cho mình hàng rào ờ, bằng bằng đá nha các bạn nha Hàng rào bằng đá nó vừa gọi là không bị cháy mà còn vừa khó đập nữa nè Ok, lấy cái này được á Rồi, bây giờ mình sẽ xuống đây mình đặt lại nha bạn Trời ơi, chán thiệt chứ, sao tôi lại quên điều này ta <laughs> Ngon lành luôn bạn ơi, ngon lành luôn Ok, rồi bây giờ nha <laughs> Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo chúng ta Là chỉ cần đứng ở đây áp AFK chờ ông Siro ông vô thôi là ngay lập tức là ông sẽ bị rơi xuống lava và ông chết các bạn ạ à. <laughs> Ok, rồi à, than tự trước tiên á, thì mình phải đặt block mình leo trên cao bạn ơi không thôi tí đó ông ông rô ông vô á ông chết cái là thế nào ông cũng sẽ đuổi theo mình ông, ông đánh mình cho coi cho nên đặt block cao lên trên cho chắc ăn à, ờ hả. cao lên trên bạn ơi rồi ok đứng ở trên đây nha Rồi đứng đây để ông rô ông vô các bạn ơi 2000 years later. Ai, tính ra tôi đứng đây tôi áp ca từ nãy giờ cũng gọi là hơn 2 tiếng đồng hồ mà ông Rô ông chưa vô game lại nữa bạn ơi. Vãi thời luôn á tính ra afk đứng đây đợi ổng để ổng vô ổng té vô lava mà ổng chưa vô nữa ai trời tối mất tiêu luôn rồi tôi nghĩ bây giờ tôi phải đi ngủ trước các bạn ạ à. đi ngủ đi rồi một tí nữa để tôi coi coi chắc là tôi phải vào trong discord tôi kêu ổng là vô chơi game chung với tôi ổng thì ổng mới mới mới chịu vô các bạn ơi chắc là ổng đang đi quay video cho các bạn fan xem hay sao á cho nên là ổng không có vô chơi sinh tồn Ai, cay nhờ Đợi từ nãy mấy tiếng đồng hồ ổng chưa vô nữa À mà quên nữa bạn ơi Mình còn phải ra ngoài đây Mình đập cái cái cái đèn hiệu trên đây nữa cái đèn trên đây là mình đang để là gì ta hồi máu á bạn ổng mà rơi xuống lava là ổng sẽ cũng không bị mất máu đâu cho nên là mình sẽ phải lên đây mình tắt nó đi ok để mình đập để mình đập nó ra đã đấy cái đàn này nguy hiểm lắm bạn ơi không thôi là không cho được đâu rồi ok bây giờ thì chúng ta tiếp tục với cái màn tròn của chúng ta nào nhưng mà lần này để mình gọi là vô trong discord mình kêu ông siro vào chơi game chung với mình luôn để coi coi à, để coi coi ổng ổng vô nha các bạn ổng mà vô cái là mình sẽ thành công luôn các bạn ơi A few moments later. rồi yeah. à, vô trong washington em có cái này khoe cho anh nè khoe gì khoe nhiều mày Khoe không, vậy. em mới xây em mới xây được đẹp lắm vô đây đi Ui <laughs> Gì ơi Ai Cái gì nè Cái gì à, ông này không có mang số nước các bạn ơi Toàn ơi không có mang số nước Này thì xô nước này <laughs> Ủa khoan từ Ôi quên mất Cái này là mình chơi là mình chết mất đồ đúng không Rô Ôi Mày làm gì vậy? Thì cho anh chứ làm gì Rồi xong Siro đã mất vào giáp kêu cương bạn ơi Cái gà ở trong đó có nguyên cái cây kiếm mình chen bữa mày đưa tao luôn á Kiếm mình chen hả? Thôi Ủa gì? Có kiếm mình chen luôn hả? Vãi. Ừ kiếm mình chen cúp mềm mại với là cây cây cây cây cây cây rìu gia tài <laughs> ok bạn ơi trời ơi các bạn ác quá bạn kêu mình cho năm siro bằng lava cuối cùng rơi xuống mất giáp kim cương mất luôn cả vũ khí rồi luôn rồi thôi anh anh khỏi kiếm nó rồi mất tiêu hết rồi anh khỏi kiếm đó anh khỏi kiếm đâu gì vậy mất hết rồi hả em đang thực hiện à, người ta thực hiện à, gọi là thử thách của fan fan kêu em là cho anh bằng à, lava ở ờ, cho anh cho nên là em quyết định là cho <laughs> anh luôn ủa mà chết em quên mất là chết trong đây là mất đồ trời ơi rồi xong siro mất hết đồ các bạn ơi mất hết giáp rồi kim cương rồi á ôi ôi tay té ông nội rồi xém té Ôi, ok bạn rồi xong rô giận mình luôn các bạn ơi siro giận mình luôn rồi ổng bình thường mà ổng gọi là vô chơi game mình là ổng sẽ nói nhiều lắm giờ ổng ít nói là ổng giận mình luôn rồi các bạn ơi đấy bạn ác quá bạn kêu mình cho ổng chi giờ mình cho xong mất hết đồ ổng ổng ổng giận mình luôn rồi nè thôi rồi đừng giận nữa đâu rồi rồi đâu rồi sao đọc cầu thang của em ủa sao đọc cầu thang sao quýnh em nữa rô rồi xong <laughs> không giận mình luôn rồi các bạn ơi ok vậy là chúng ta đã thực hiện được một cái thử thách đầu tiên đó chính là cho siro nha các bạn nha hôm sau các bạn tí nữa mình à, đi đào kim cương mình à, làm lại cho siro bộ giáp khác là siro hết giận mình nè các bạn ơi ổn các bạn đừng có kêu mình cho mấy cái này nha trời ơi chon xong rồi rô giận mình quá trời luôn nè <laughs> ok thôi để mình đi đào kim cương làm cho bộ giáp khác bạn ơi chứ thôi ông giận mình mất tiêu á ok rồi chúng ta cùng nhau đến với thử thách thứ hai nào trời ơi thử thách đầu tiên thôi thấy sức mẻ tình anh em rồi đó rồi ok bạn ơi Và đến với cái thử thách tiếp theo mà mấy bạn fan đã đặt ra cho mình Đó chính là mấy bạn đã nói mình rằng là các ơi Hãy à, đi bắt ngựa về nhà để nuôi đi anh Thì có rất là nhiều bạn bảo mình là Anh ơi anh bắt mấy con ngựa về nhà để làm thú cưỡi đi Thì bởi vậy cho nên là Phong thấy ý tưởng này cũng khá là hay Cho nên Phong quyết định là sẽ bắt một con ngựa về nuôi nha các bạn nha Thì ở đây nè mình có lần trước là mình với anh Siro có gọi là đi xuống dưới địa ngục với bạn Thì có đi vô trong cái lâu đài địa ngục Thì bọn mình có kiếm được uh, mấy cái yên ngựa với lại là mấy cái giáp của con ngựa Thì ở chỗ nào ta À đây bên đây bên đây Đây mở nè Hiện tại là mình đang có bốn cái giáp ngựa này với lại là ba cái yên Thì mình nghĩ rằng mình sẽ bắt khoảng hai con về để nuôi nha bạn nha Bắt hai con ngựa về nha Ok Rồi lên trên lại nào Ok Rồi à, hình như là mình nhớ là có cái lần mình đi bắt mấy con dân làng á thì mình nhớ là có một cái ngôi làng hình như là nó có nuôi ngựa ở trong đó cho nên là mình sẽ đến cái ngôi làng đó để mình bắt mấy con ngựa về nha thế là mình sẽ hoàn thành được xong thử thách của mấy bạn <laughs> ok rồi đi xuống địa ngục thôi Hình như là mình nhớ là cái cổng địa ngục là nó nằm ở bên đây thì phải bạn ạ. À. à đây đây thấy rồi, thấy này. Đây cái cổng địa ngục ở một cái ngôi làng, đi đi đến một cái ngôi làng ở trong ngôi làng đó là nó có gọi là mấy cái con ngựa bạn ơi, mình sẽ đến mình bắt về nha. Không biết là trong Minecraft có con ngựa màu xanh không ta, hình như không có đúng không? <laughs> ok, để đó thôi. Rồi, ok. Phải ngôi làng này không ta để mình đi vòng vòng đây coi coi. Mình nghĩ rằng là xung quanh đây là nó sẽ có ngựa này lần trước hình như mình nhớ là mình thấy thì phải. Ủa phải ngôi làng này không ta? Ờ Ui chết rồi hình như không phải ngôi làng nè các bạn ơi nhầm rồi nhầm rồi hình như là cái cái cái ngôi làng khác ok thôi mình mình mình đi lại mình đi lại mình mình nhầm làng mình nhầm làng rồi đây rồi mấy bạn ơi cái cổng địa ngục đây rồi ok tới nơi nè rồi ok đi xuống rồi đi vô cổng địa ngục nào lần này là chắc chắn là đúng rồi các bạn lần này không sai được đâu đúng luôn các bạn ơi đây chính là cái ngôi làng mà nó có nuôi mấy con ngựa đâu ta à đây đây bên đây bên đây thấy rồi bên đây nhiều ngựa lắm mấy bạn ơi ôi trời trời ơi lần trước À lần trước là mình có bắt một cái con dân làng Nhưng mà sau đó mình quên thả nó ra Bây giờ nó bị zombie cắn biến thành zombie luôn các bạn ơi Rồi xong Ui, xin lỗi dân làng, anh đã lỡ cho mày biến thành zombie rồi no. Nhưng mà thôi kệ mày, thôi qua, thôi bắt mấy con ngựa đã <laughs> Ok, bây giờ mình sẽ đập cái hàng rào nè Đấy, đập hàng rào ra Sau đó là mình sẽ leo con ngựa để thần hóa nó nha các bạn nha Leo lên, ok Mình phải ngồi ở trên người nó thì bắt đầu nó mới uh, gọi là chấp nhận mình các bạn ơi Phải ngồi lên người nó nhiều nha, ok Nó không chịu nè, giờ ngồi lên tiếp nè Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi Rồi ok bạn ơi, con ngựa đã đồng ý mình này nè Rồi, nó đã chấp nhận mình làm chủ nhân của nó rồi Bây giờ mình xin lít vào người nó Mình đeo cho nó cái yên ngựa nè Sau đó mặc cái giáp kim cương vô cho nó oh, Vậy là bây giờ mình đã có được một con ngựa để cưỡi Ui, vừa chạy nhanh mà còn vừa gọi là đẹp xịn nữa bạn ơi Được nha, được nha Ok, rồi con ngựa đầu tiên Rồi, tiếp tục là con ngựa thứ hai nè Con ngựa màu trắng nè một con ngựa màu đen với một con ngựa màu trắng bạn ơi quá hợp lý luôn ấy mình nghĩ là chắc là ông siro ông sẽ chọn con ngựa màu đen các bạn ơi tại vì ông siro ông thích màu đen mà ui zombie zombie zombie ui ủa sao con zombie này nó không nó không bị đốt cháy ta ủa gì kỳ vậy ơ à, con zombie này mày mày mày lại đây hình như con zombie này nó mặc giáp hay sao bạn ơi nó không bị lửa đốt cháy trời ơi trời ok leo con ngựa tiếp con ngựa này hơi khó nha bạn <laughs> ok rồi bạn ơi cuối cùng thì nó cũng đã ờ, được thuần hóa rồi bạn ơi ok rồi lại đây ngựa anh sẽ đeo cho mày bộ giáp kim cương thật là xịn đây, đeo cái yên vô Rồi, vậy là chúng ta đã có thêm một con ngựa nữa rồi nha các bạn nha Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ phải dẫn hai con ngựa này về nhà Trời ơi, hai con ngựa này dẫn về hơi bị mệt luôn á Mình có lấy mấy cọng dây này để mình dẫn nó về Đi nhanh lên ngựa ơi Ai, Chắc là mình phải đưa nó qua cổng địa ngục để đem nó về các bạn ơi Đi bằng cổng địa ngục à, cơ bộ cũng hơi mệt đấy Ok Nhanh lên nào, nhanh lên nào Ok, để mình đẩy cái con ngựa vô trong địa ngục nha các bạn nha Trời ơi, mình mới nhét được một con rồi Ok, rồi hai con Ai, Bắt bọn nó về mệt ghê luôn các bạn ok rồi ra đây ra đây ra đây ngựa ra đây ra đây ủa không mình không biết là con ngựa nó có ngồi lên cái cái xe được không ta để mình mình cho nó ngồi lên cái xe đó coi nó mà ngồi lên cái xe được thì dễ ok ngồi lên xe đi con đừng đi đâu hết ngồi lên xe đi anh cho mày đi xe tàu lượng siêu tốc leo lên rồi nó không đi được các bạn ơi hình như là nó không đi được rồi vậy là mình phải dắt bằng nó về bằng tay rồi trời ơi trời cái thử thách này hơi mệt các bạn ơi phải dắt bằng nó về bằng tay trời ơi nhanh lên ngựa ôi nó bị kẹt mất tiêu rồi đứt dây rồi đây đây đây Ôi, trời bắt mấy con ngựa này về cực ghê các bạn nhà xa quá mà lên đây ngựa ơi cái con ngựa kia lì quá ta qua đây qua đây qua đây rồi ok đi đi đi đi đi đi về nhà thôi Ui mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa, bên kia có nguyên con gác luôn bạn ơi. Trời từ quên cây cung tôi đâu rồi? Nó mà bắn chết hai con ngựa tôi là toan luôn á. Để tôi qua tiêu diệt nó trước các bạn ơi, không hỏi tí nữa bắn mình. Ôi no, con ngựa bị cháy rồi nó no, ơi nước nước nước không có nước mà ở dưới địa ngục cũng không đổ nước ra được ờ, trời ơi các ngựa tôi đừng đừng đừng đừng đừng chết đừng chết mày mày thế ok để mình bắn chết con gát đã bạn ơi con gát nè ok rồi chết rồi oh no hai ngựa tôi bị cháy bạn ơi xém nữa thành ngựa nướng mất tiêu rồi đi cẩn thận nha hai đứa né né ra coi chừng trở thành ngựa nướng đó ok leo đây leo đây có biết leo lên đây không thôi con ngựa kia nó bị ngu bạn ơi có một con ngựa nó bị ngu rồi nó không biết leo cầu thang qua đây ngựa ơi qua đây ok rồi leo cầu thang nè leo cầu thang đi nhanh lên không biết leo cầu thang thôi đi đi bộ bên dưới này cho nhanh <laughs> ok đi bộ dưới này cho nhanh các bạn ơi nhanh lên ngựa về nhà về nhà Ok bạn ơi Và cuối cùng thì mình cũng đã dẫn được hai con ngựa về nhà của mình rồi Trời ơi dẫn hai ngựa này về mệt chết luôn các bạn ơi Hai ngựa nó lì gì đâu lì luôn á Nó chạy lung tung à Ok về đây về đây Để bữa nào á anh xây cho hai tụi bay cái chuồng thật là đẹp nha à, Bạn nào muốn mình xây cái chuồng ngựa đẹp đẹp Bạn nhớ bình luận cho mình biết nha Qua đây ngựa qua đây Chắc là tạm thời mình sẽ cột nó vào trong đây trước các bạn ơi Rồi ok ở đây nha rồi, ok bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong được cái thử thách gọi là bắt ngựa về nuôi nè Mấy bạn còn thử thách nào nữa không? Nhớ bình luận cho mình biết nha Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách tiếp theo nha Và thử thách tiếp theo mà mấy bạn fan đã đặt ra cho mình đó chính là Anh Phong ơi, anh hãy đi bắt cá heo về nuôi đi anh Trời ơi là trời, tôi không hiểu luôn nha Lúc thì mấy bạn kêu tôi bắt mấy con ngựa về nuôi Bây giờ mấy bạn còn đòi tôi bắt cá heo về nuôi nữa Trời ơi, bạn coi nè, ở trong chuồng của tôi á con heo còn không có nữa huống gì là cá heo chỉ có bò với lại cừu thôi chứ không có heo luôn á thì mà bắt cá heo á thì mình nghe nói hình như là ở trong phiên bản này chúng ta có thể sử dụng cọng dây thừng để bắt con cá heo về được các bạn ơi cho nên là ok nếu như bạn muốn thì mình sẽ thực hiện thử thách này nha bắt cá heo đúng không thì bắt cá heo phải ra biển thôi thì ở ngoài biển này mình không biết là nó có con cá heo này không đây ok để mình bơi ra thử coi cá heo các bạn thì nó có một cái lợi đó chính là nó sẽ giúp cho chúng ta bơi nhanh hơn khi mà ở kế bên con cá heo mọi người ạ à, cho nên là mình sẽ thử bên ui đây đây đây mình thấy một con cá heo rồi để mình bơi lại gần nó nha các bạn nha cá heo nó bơi nhanh lắm bạn ơi mình không biết mình có tóm được nó không đây ơi mày hả mày yes được đây được đây được đây được đây trời ơi zombie zombie zombie trời ơi zombie zombie zombie trời ơi đầy zombie luôn bạn ơi từ từ để mình tiêu diệt mấy con zombie đã lại đây lại đây lại đây lại, đây ôi coi coi chừng quýnh chúng cá heo mày hả mày ok yes mình đã bắt được con cá heo nữa bạn <laughs> Tính ra cũng dễ phết nha Bây giờ mình sẽ đưa nó về nhà để mình cột nó lại nha bạn nha Và mình bắt mình sẽ bắt thêm mấy con nữa bạn ơi Ok đi đi đi đi đi Ui trời ơi bạn ơi bạn nhìn nè Khi mình bơi ở kế bên của cá heo bạn là mình sẽ có hiệu ứng bơi nhanh nữa bạn coi nè Ui bơi cực kỳ nhanh luôn bạn ơi Kiểu này là mình đi đâu mình không cần thuyền luôn Mình leo cá heo mình bơi thôi <laughs> Ok Rồi bây giờ mình sẽ cột con cá heo trong đây nha Rồi một con nè Bây giờ mình sẽ đi bắt thêm một con nữa nha Ôi nhưng mà Nhưng mà con cá heo nó có thoát ra được không ta Ôi nó nhảy lên bờ luôn rồi à. Ôi Hey, không biết cá heo nó có thoát ra được không giờ mình sợ nó nó nhảy nó thoát nó thoát ra ngoài các bạn ơi trời nó nó dãy kìa rồi xong nó leo lên bờ luôn bạn ơi <laughs> nó dãy kìa các bạn trời ơi là trời hay, chắc là để đây không an toàn các bạn ơi Mình nghĩ là mình phải đem nó lại gần gần nhà Chứ ở đây không an toàn cho lắm Ok, mình sẽ thử kéo lên trên bờ coi coi được nha Đây, bây giờ mình sẽ móc cọng dây khác cho người đó nè Rồi, lên đây Không biết nó lên bờ được không ta ừ. Lên bờ cưng Nhanh lên Ok, mình sẽ đưa lên bờ thử nha các bạn nha Lên bờ được. Ủa lên bờ được nè Ôi, bye, ok, giờ mình sẽ đưa nó đi nha Vô vô nhà, vô nhà Một khoan từ Chết chết chết Quên quên, nhà mình có hồ nước không ta nhà mình cũng có hồ nước đâu nha nếu không có hồ nước là nó nó sẽ bị chết á no no no từ mình trước tiên mình đem ra ngoài biển trước đi ra biển ra ngoài biển nhanh lên nhanh lên coi chừng chết cưng ơi nhanh lên ok rồi đây ra đi trước để mình về mình xây cho nó cái hồ bơi trước các bạn ơi rồi mình hãy ờ, bắt nó sau mình quên mất các bạn ơi là chúng ta cần phải xây một cái hồ bơi ở nhà trước đã rồi chúng ta mới có thể đem nó về được mình có đem theo ờ, một con cá để mình bắt nó nhưng mà hình như là cá là thuần phục nó hơi khó các bạn ạ à. hình như là thuần phục được không ta uhm, không biết nếu như mà cưỡi được cá heo thì hơi bị xịn luôn các bạn ok đây bây giờ mình sẽ về xây cái hồ bơi ở nhà trước nha Ok bạn ơi, mình đã xây xong một cái hồ bơi nhỏ nhỏ ở nhà rồi Bây giờ mình sẽ ra đây bắt con cá heo này về nhé bạn nha Còng dây rồi ta, đây còng dây đây Rồi, bắt nó về nào Lần này là không tha cho mày đâu cá heo ơi, đứng lại nào Ui, Ê, ôi trời, nó bơi nhanh quá bạn ơi Hoài nó bay nhanh quá Bắt không được Rồi đứng lại Mày Ôi, trời, trời, Khó ta Ui Ui trời, trời, trời, bay lên bay lên hết hết hơi hết hơi hơi Ui, trời ơi bạn ơi hồi nãy bắt dễ lắm còn lần này bắt khó bạn ơi nó bay nhanh quá à Ôi trời đâu rồi đâu rồi à bên dưới nè lặn xuống lặn thêm lần nữa ơi cá heo đâu rồi đâu rồi đứng lại chụp nè ui chụp nè yes bắt được rồi bắt bắt được rồi bắt được rồi bắt được rồi bắt được rồi bắt được rồi bắt được rồi bắt được rồi bắt được rồi rồi ok đi về cưng ơi lần này bị bắt rồi nha không thoát được đâu cưng ơi <laughs> yeah, ok rồi một con đầu tiên bạn ơi này rồi mình đem nó về bạn ủa mà không biết là nó có bị biến mất khi mà mình đi xa không ta ừ, không biết nữa nhưng mà thôi cứ tạm thời đem về nhà trước bơi đi đâu không bơi được đâu anh đã bắt mày rồi <laughs> ok rồi bây giờ mình sẽ gọi là đến với ờ, công cuộc ờ, dẫn nó lên trên bờ nha bạn nha hy vọng là nó sẽ không bị chết khi mà lên trên bờ bạn ơi ui lên đây lên đây lên đây ui nó nhảy cao vậy ui cá heo nhảy cao vậy u oh. no cá heo trời ơi rồi xong cá heo bây giờ chỉ còn lại con cá con thôi trời ơi trời ơi là trời cá heo của tôi nó bị rơi xuống nó chết thôi bạn ơi trời ơi cá heo yêu dấu của tôi khó lắm mới bắt được ờ, chắc tại do cái đường nó nhỏ bạn ơi mình phải xây cái đường nó to hơn trời ơi à, buồn quá à. con cá heo đẹp như vậy mà mất tiếc ghê á trời Ê, ờ. thời luôn á chắc mình phải xây cái đường nó to to ra hơn xíu bạn ơi thôi đi bắt con khác vậy <laughs> cái heo của tôi ok bạn ơi thì bây giờ mình đã bắt được thêm một con nữa nè cũng may là ở gần nhà mình là có hai con bạn ạ à. ôi buồn quá à. đáng lẽ là mình được hai con rồi nhưng mà chết mất một con tiếc ghê luôn trời Bây giờ mình sẽ dẫn nó lên trên kia nha bạn nha Mình đã xây cái đường nó rộng ra rồi Hy vọng là lần này nó sẽ không chết Ây trời ơi tiếc quá Mà sao cá heo nó ít máu vậy ta Nó mới rơi xuống có một tí thôi mà nó chết queo rồi Hơi buồn các bạn ơi nhưng mà thôi Lỡ rồi Ok Lần này là nhớ là phải thông minh lên nha cá heo Đừng để bị té nữa nha con Ok Mình sẽ đặt lắp lên cho nó leo lên nha các bạn Đấy rồi ok Đâu rồi đâu rồi Đây lên đây cá heo ơi Lên đây Lên đây đúng rồi Lên đây Ui, ui, ui nó lại rơi xuống đó rồi No Tôi phải xây cái đường rộng ra xíu Cái đường này hình như vẫn còn hơi nhỏ quá Ok Rộng ra nè Rồi lên đây cá heo Thôi đúng rồi đúng rồi Lên đây lên đây nhanh lên nhanh lên Lên đây lên đây lên đây lên đây Cố lên cố lên cố lên một tí nữa thôi một tí nữa thôi Sắp tới nhà rồi sắp tới nhà rồi Nhanh lên nhanh lên Ok ok Ui. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên Mình sợ nó bị nó bị chết ngạt các bạn ơi Nhanh lên hồ bơi hồ bơi trước mặt Hồ bơi trước mặt nhanh lên nhanh lên Nhảy xuống đây nhảy xuống đây Nhảy xuống đây nhảy xuống đây Hay quá Yes ok bạn ơi được một con rồi ok để mình à, để mình cột nó lại <laughs> yeah, vậy là được một con cá heo à, cột cột cột chỗ này hơi ác bạn ơi mình phải cột sâu sâu xuống dưới em thôi nó bị nó bị ngạt thở luôn á ok để cái à, này ở bên à, bên chỗ này đi ok để bên chỗ này đi rồi sau đó là cọng dây rồi để cọng dây đây rồi cột nó vô yes vậy là chúng ta đã có được một con cá heo đầu tiên yes hoàn thành thử thách À, ok nhưng mà tiếc mà đáng lẽ được hai con rồi bây giờ được có một con Ui à. không sao Trời bắt từ sáng đến tối mới xong luôn các bạn ơi, khổ thiệt chứ Ok, vậy là mình đã hoàn thành được xong thử thách heo Yeah Cùng nhau đến với thử thách tiếp theo nào Rồi ok bạn ơi Và đến với thử thách tiếp theo Cũng là một cái thử thách vô cùng thú vị Mà mấy bạn fan đã đặt ra cho mình Đó chính là thử thách nhảy từ độ cao nhất của Minecraft xuống dưới đất À nghe khá là hấp dẫn đúng không Nhưng mà tất nhiên rồi nhảy xuống mà không bị gì thì mới thành công nha các bạn nha Còn nếu mà bị ờ, gì bị bị đai là coi như là thất bại á bạn Đấy. Oh, <laughs> ok Thì ờ, cái tầng cao nhất của Minecraft thì mình không biết là tầng bao nhiêu Nhưng mà thôi mình sẽ đặt lóc cao tuốt lên trên kia luôn nha các bạn nha Sau đó mình sẽ nhảy xuống và đặt và lóc nước nha bạn ok thì đầu tiên thì mình sẽ vào trong ờ, cái nhà kho tiếp ok vẫn là cái nhà kho thần thánh của chúng ta để mình lấy cho mình à, một ít à, cái gì ta cái đó ta gọi gì à? hình như là cái gì mấy cái than tre đúng rồi mấy cái than tre ok uhm, đâu ta than tre hình như là nằm ở đây à đây đây đây, đây mình đang có 64 cái nè 64 cái thì có vẻ là hơi ít mấy bạn ơi mình nghĩ rằng tầng cao nhất nó sẽ hơi bị cao luôn á cho nên mình sẽ ra ngoài cái vườn à, vườn vườn tre để mình à, làm thêm à, một ít nữa thì lúc trước mình thu hoạch rất là nhiều luôn đâu rồi ta à đây bên dưới đây còn trời ơi tưởng hết thì chứ tôi tưởng ai dùng hết tre của tôi chứ ok sẽ bấm vào bàn chế tạo nè bây giờ mình sẽ chế cho mình cái block đó nha bạn nha cái block đó chế sao ta mình à, lâu quá mình không dùng cho nên mình không nhớ à đây đây, đây. chế bằng tơ nhện ui có tơ nhện đó hả ok rồi, cũng chế được khá khá nhiều rồi đó Bây giờ mình sẽ đặt lên block cao nhất nha Mà khoan, trước tiên là mình cần phải có một cái xô nước đã Múc một xô nước đã Ok rồi, múc một xô nước nè Rồi, Bây <laughs> giờ mình sẽ thực hiện thử thách leo lên tầng cao nhất Sau đó nhảy xuống nha các bạn nha Để coi coi mình có bị gì không nha các bạn Ok Rồi bây giờ à, trước tiên là mình phải cất hết mấy cái bộ đồ của mình đã Không thôi là hư giáp của mình mất Mình phải cất đồ của mình về trong rương đã Ok Cởi giáp ra nè Rồi Sau đó bấm vào trong đây Mình sẽ bỏ giáp của mình vào trong đây Đấy ok rồi bây giờ mình sẽ lấy block che than che ra Rồi bây giờ mình sẽ đặt cho nó lên trên tuốt trên cao luôn nha các bạn nha Không biết là được cao được bao nhiêu block đây nhưng mà mình mình vẫn vẫn, vẫn sẽ đứng đây mình đặt nha Ok Much much much later Rồi ok bạn ơi mình đã đặt lên được tầng cao nhất rồi nè Đó chính là tầng 255 Ồ oh, ok đó tầng cao nhất rồi nha Bây giờ là mình sẽ leo lên phía trên Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện thử thách Nhảy từ trên độ cao nhất của Minecraft xuống dưới đất nha các bạn Để xem coi mình có thực hiện được thành công thử thách này không đây Nếu như nhảy lần đầu tiên không thành công Thì mình sẽ nhảy lần thứ hai Đấy ok Ui trời ơi mấy bạn ơi bạn nhìn kìa Mình đứng ở trên tuốt trên đây Mình có thể nhìn thấy được ở bên dưới luôn kìa các bạn Có vẻ là hơi bị cao luôn á nha Ui trời trời trời Ok để mình leo lên coi Hình như là leo lên tuốt tận, tận trên kia là mình sẽ không thấy được ngôi nhà của mình luôn các bạn ơi Đó thấy không ngôi nhà mình biến mất luôn rồi Wow, hơi bị cao luôn đó nha Đứng trên đây là coi như là không thấy được gì bên dưới luôn rồi các bạn ơi Ui, cao vậy <laughs> ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử thách nha bạn mình đứng trên đây mình hơi run run các bạn ơi à nhảy xuống rồi dùng bằng xô nước để đáp xuống nè không biết có bị gì không đây lo quá run quá à, ok chuẩn bị nha bạn nha mình sẽ cố gắng hoàn thành được thử thách này chuẩn bị nè một hai ba nhảy xuống Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên Yes Mình đã thành công rồi mấy bạn ơi yeah. <laughs> Trời ơi, tôi cứ tưởng là coi như là tôi xong phim luôn rồi chứ Ai về đâu vẫn thành công Yes Trời ơi, rung quá trời quá đất À, <laughs> trời ơi rồi tôi cứ tưởng tôi xong phim rồi cũng may là kỳ này mình nhảy xuống mình đặt nước ra kịp mấy bạn ơi không thôi mình mà mình mà đai pha đó là chắc chắn là sẽ có nhiều bạn cười mình lắm luôn á trời nhưng mà cũng may là mình đã hoàn thành được Ui, trời ơi hồi hộp quá đau tim muốn chết luôn các bạn cái cây cột nó cao ơi là cao luôn đấy các bạn thấy không mình hoàn thành rồi nha mấy bạn có muốn ờ, mình làm lại thêm lần nữa không đây để mình làm lại thêm lần nữa cho các bạn xem này dậy dăm ba cái trò này dễ ẹt rồi ok bây giờ tôi làm lại thể hiện thêm thêm lần nữa cho mấy bạn xem nè Rồi, dâm bám cho này dễ Ok Ôi, xoay mấy vòng tròn nữa nè à, Xoay vòng tròn, xoay vòng tròn, xoay vòng tròn Ui À, trời ơi đầu của tôi à, trời ơi là trời rơi xuống một phát xong chết queo luôn các bạn ơi thôi đúng thật là cái to cái sớm ăn gì trời ơi trời hey, tính ra là pha đó bạn là do mình kiểu mình hấp tấp quá mình đặt nước nhanh quá cho nên là không kịp ơi cay nha thôi không sao mình sẽ <laughs> tiếp tục nha thì lần này thì mình sẽ không sử dụng bằng xô nước nữa mà mình sẽ sử dụng bằng khói slam nha các bạn tại vì là mấy bạn có có một số bạn đặt cho mình là sử dụng nhảy xuống bằng khói slam nữa cho nên là mình sẽ dùng bằng khói slam nha ok mình sẽ lấy cho mình à, cái ta mấy cái quả bóng slam nè ok lần này thì <laughs> sẽ nhảy trên cao xuống sau đó đặt khói slam nha các bạn rồi mình sẽ nhảy trên cao xuống sau đó đặt cái khói slam ra nha các bạn nha thì khi mà mình chúng ta đáp lên trên cái khói này thì chúng ta sẽ không bị gì đâu cho các bạn yên tâm ok hay lần này lần hồi nãy là mình chỉ là có một pha thứ hai á là mình hơi lỗi bạn ơi nhưng mà pha đầu tiên mình vẫn thành công nha ok rồi bây giờ là đến à, lượt là thử thách dùng bằng khói slam nè ok leo lên trên rồi ok bạn ơi mình đã lên trên tuốt trên cao rồi các bạn ở đây chúng ta có thể thấy được mặt trời nè và ở đây là mặt trăng nè đó bởi vì bây giờ là đang ở trời tối bạn ơi muôn ngàn vì sao đúng các bạn ạ à. <laughs> ok rồi lần này là sẽ dùng bằng khói slam đúng không ok lần này là không gãy sớm nữa bạn ơi nhảy xuống ôi xoay mấy vòng tròn Ui Bụp à! Hey, trời ơi, thất bại quá nhiều lần rồi các bạn ạ à. Lần này thì Phong quyết định Phong sẽ gọi là không xoay vòng tròn nữa <laughs> Phong quyết định là để cho trời sáng Phong đi ngủ, để trời sáng để Phong nhảy cho nó an toàn các bạn ơi Trời sáng rồi nè Ok, lần này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng không để thất bại nữa Uh, rung quá rung quá rung quá ơi nhảy xuống nào ok ok lần này sẽ thành công lần này sẽ thành công lần này sẽ thành công Cố lên Yes Trời ơi <laughs> Cuối cùng cũng qua được rồi mấy bạn ơi Trời ơi là trời Mấy bạn biết từ nãy giờ tôi thất bại bao nhiêu lần rồi chưa Tôi tổng cộng đã thất bại chắc cũng phải hơn chục lần rồi mấy bạn ơi Cuối cùng thì pha này cũng thành công Trời ơi là trời tôi buồn tôi đau tim quá Nhưng mà không sao thành công rồi Thôi qua thử thách tiếp theo không làm gì nữa đâu à, à, à. Bây giờ mình phải vào trong để mình lấy lại mấy cái đồ của mình đó bạn ơi Trời ơi là trời thực hiện cái thử thách Mà nhảy chết lên chết xuống mấy chục lần Trời ơi ok Mặc cỏ giáp vô nè Rồi hey. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách tiếp theo nha bạn nha Thì cái thử thách tiếp theo này cũng khá là thú vị Thử thách này có tên là anh Phong ơi Hãy đi kiếm bé mưa về cho chị Simmy đi À thì thật ra thì à, có rất nhiều bạn kêu mình là anh Phong hãy đi tìm lại bé mưa cho chị Sim đi không thôi chị Sim buồn Thì thật sự á bạn là bé mưa đâu có à, phải là bị mất tích đâu bạn Đây mình sẽ cho cho các bạn xem đây thật ra là bé mưa đã về lại ngôi làng của chúng ta rồi các bạn ạ à. nhưng uh, có điều uh, không phải là bé mưa bình thường đây mình sẽ cho mấy bạn xem bé mưa ok uh, bé mưa bị mất tích nhưng bây giờ bé mưa đã về rồi <laughs> đây đây mấy bạn xem đây đây chính là bé mưa nè các bạn bé mưa ngày 26 tháng 10 năm 2021 Ủa Đấy ơi. Trời ơi Mấy bạn biết ngôi mộ này là ai đã xây ra không Simmy xây á bạn Bởi vì á là trong Washington này Simmy đã tìm được một con chó có tên là bé mưa Thì Simmy đặt tên cho nó là bé mưa Nhưng mà rất tiếc là nó đã bị uh, gì ta quái vật uh, giết chết rồi Cho nên bây giờ là Sim quyết định lập cho nó một cái ngôi mộ chỗ này bạn ơi Đấy <laughs> Thì cái này Cái này là ngôi mộ của bé mưa nha bạn nha Nhưng mà là ở trong Washington nha Đây bạn coi nè bà sim bà còn bỏ trong đây một bông hoa hương hồng một uh, cục xương <laughs> và một cục thịt bò bít tết mình không hiểu tại sao mà lại bỏ cục thịt bò bít tết vào trong đây nữa trong khi thịt bò bít tết là con bò mà chứ không phải là con chó đâu trời ơi rồi mình lấy màn luôn à ngon quá ta <laughs> ok đó bạn ơi thôi mình bỏ vô lại trong đây một cục thịt kiều <laughs> thì đây chính là ngôi mộ của bé mưa nha bạn nha thì bé mưa trong sinh tồn đã gọi là bị đai rồi cho nên là không kiếm về được đâu nha bạn nha cho nên thử thách này không thể thực hiện được đấy nhưng mà nếu như mấy bạn muốn thì lần sau mình sẽ đi kiếm một con chó khác về để gọi là à, người ta thay thế bé mưa cho Simmy nha chứ mình thấy Sim gọi là bị mất bé mưa Simmy cũng buồn lắm các bạn ơi ok rồi ok bạn ơi thì vừa rồi mình đã thực hiện được xong hình như là tổng cộng là bao nhiêu thử thách ta đầu tiên là John Siro là thử thách đầu tiên nè tiếp tiếp theo nữa là nhảy từ độ cao cao xuống dưới nè là là hai nè là hai hai thử thách này nè rồi bắt cá heo là ba thử thách nè bắt ngựa là bốn nè ok và cái này sẽ là cái thứ năm cũng sẽ là cái cuối cùng nha bạn nha đấy thì những bạn nào mà có những cái thử thách nào muốn gọi là mình làm trong sinh tồn nữa nhớ bình luận ở cho mình biết nha ấy lâu lâu mình quay một cái thực hiện thử thách vậy cũng vui á <laughs> ok và cái thử thách cuối cùng này các bạn biết tại sao mình đang đứng kế bên cái uh, gọi là mấy cái uh, gì ta mấy cái tổ ong không à, Và cái thách cuối cùng này các bạn đã đặt ra cho mình đó chính là thách anh phá một lần 10 cái tổ ong trong Minecraft Trời ơi, thử thách này coi bộ hơi bị ép nha, mình bị ong đuổi chết luôn các bạn Đấy, thì ở nhà mình á, thì mình hiện tại đang có một cái nè, hai cái, ba cái, bốn Ờ, bốn uh, cái nè đằng sau này nữa hình như là năm cái rồi năm cái bạn ơi vậy là bây giờ mình cần phải đi kiếm thêm năm cái tổ ong nữa để có thể đủ 10 cái tổ ong nha các bạn nha ok và <laughs> chúng ta cùng nhau đập 10 cái tổ ong cùng lúc nha bạn ok để mình đi kiếm thêm tổ ong đã ok bạn ơi và sau gọi là gì ta khoảng một tiếng đồng hồ thì mình đã kiếm là về được năm cái tổ ong rồi nè các bạn thời mấy cái tổ ong này khó kiếm vãi nồi luôn á bình thường là mình sẽ phải vào trong rừng nè hoặc là đi đến mấy cái khu mà nó có hoa á bạn thì mới có thể kiếm được mấy cái tổ ong tôi đi từ sáng đến tối luôn bây giờ mới kiếm được trời ơi trời ok thôi tôi phải đi ngủ đã đi ngủ một phát rồi sau đó chúng ta sẽ ờ, gọi là ra lấy thêm năm cái tổ ong kia nữa nha bạn nha hiện tại mình đang có năm cái nè lấy thêm năm cái ngoài kia nữa là chúng ta sẽ có được 10 cái ấy ở ngoài kia có con zombie từ từ đứa rồi mình ra mình đánh nó đã zombie à mày vậy mày ok ủa sao có con vô trong nhà mình được không vậy mày mày mày hả zombie ok rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho mình cái cúp uh, mềm mại nè để mình đặt tổ ong nó không bị uh, vỡ nha bạn nha. Ok tôi đang hơi lo là nó không có mực ở ở bên trong các bạn ơi nếu như mà không có mực ở bên trong á là nó sẽ không có ong ok đây tại mấy cái tổ ong này hồi nãy là mình đi ra ngoài mình kiếm đại à à đây nó có mực ong nè vậy chắc là có ong bên trong rồi các bạn ơi ờ à, ok mình sẽ đặt cái thế này nha năm cái năm cái tổ ong ơi hình như có một cái nó không có mực ồ cái này nó không có mực là nó không có ong bên trong rồi oh no hơi tiếc nha nhưng không sao vẫn đủ 10 cái tổ ong là được rồi ok tôi đếm lại coi à, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ok Rồi Thử thách đập 10 cái tổ ong cùng một lúc đúng không Rồi ok cái này thì quá <laughs> dễ Ôi tính ra đập cũng hơi tiếc bạn ơi Tại vì đập tổ ong thì sẽ bị mất luôn Buồn lắm Ok nhưng mà thôi Mình đã thực hiện thử thách mà mình phải đập thôi đúng không Ok Cái đầu tiên nè Ủa Ủa sao không có con ong nữa vậy Ủa kìa Hay là phải đập bằng tay ta Tôi đập bằng tay coi Ủa Ồ oh nó không có con ong nữa các bạn ơi từ từ từ đập cái này coi có không ui ui cái này có cái này thì có cái này thì có nha ôi vậy là năm cái tô ong vừa rồi mình đi kiếm là nó không có mực ong bên trong các bạn ơi à, à, nó nó nó không nó có mực ong nhưng mà nó không có con ong bên trong các bạn ạ à. oh no Ok thôi Nói chung là mình vẫn kiếm được 10 cái tố ong mà Không cần biết là có ong bên trong hay không Nhưng mà mấy bạn chỉ bảo là mình là đập 10 cái tố ong Thì bây giờ mình đập đủ 10 cái nha các bạn Ok Đập hết nè Đó Ui có mấy cái có ong bạn ơi Ui nhiều vãi tính ra là có 5 cây ở nhà mình là là nó nó nó nó có ong bên trong còn mấy cái kia thì không có rồi nó chết mình oh no no đâu đâu ok xin lỗi mấy đứa nha nhưng mà anh phải xử mấy đứa thôi ở đây ong với chúng tôi ong với chúng tôi chứ mình phải đi kiếm cái tổ ong khác bạn ơi à, mày hả mày lại đây mày hả mày ui mấy con ong này chích đâu phải mình mặc giáp kim cương mà mình còn đang bị đập muốn chết luôn đó bạn ôi ok ok ăn bánh mì ăn mì vô ăn mì vô Đánh mày vô Oh my god Để tôi giết con âm này luôn Ồ ờ, không, tha, tha cho nó đi bạn Ok, vậy là chúng ta đã thực hiện được xong cả thử thách là đặt 10 cái tổ ong nha bạn nha Thời, đặt cái con ong này ra, bọn nó bọn nó chích đâu phải này. ạ Mặc giáp kim cương mà cũng không chịu nổi luôn nè Ờ đúng rồi, lần trước hình như là tôi có uh, đi uh, bên dưới địa ngục thì tôi có đào được một ít uh, cái gì ta uh, netherite Đây tôi bỏ trong cái rương này, đây 19 viên tôi uh, lần lần trước là tôi uh, tôi tôi tính là tôi nung nên tôi làm bộ giáp rồi nhưng mà thôi tôi để lại tôi quay video cho các bạn fan xem luôn cho nên là tôi chưa nâng cấp bây giờ tôi sẽ ra tôi nâng cấp nha các bạn nha ok uh, có than bên trong không mình chết không có than rồi để mình vô nhà kho ấy thì cái nether netherite này các bạn chúng ta có thể làm được cho chúng ta bộ giáp khá là mạnh cho nên là bây giờ mình sẽ ở đâu ra con ong nữa vậy giật hết cả mình ok Chúng ta sẽ ra vào đây ừ. ta nung uh, mấy cái uh, ờ, netherite này ra để chúng ta làm uh, ta bộ bộ giáp mạnh nhất nha bạn nha. Uh, than rồi, à, than bên đây. Mình sẽ lấy cho mình uh, ít than nè. Rồi, hôm bữa bạn là mình tính chuẩn luôn nha, mình đi đào á là mình tính chuẩn luôn, là mình sẽ đào cho mình là làm cho mình uh, gọi là full bộ giáp nè full bộ giáp là bằng uh, netherite nè với lại làm cho mình thêm hai cái cúp bằng netherite nữa thì uh, mình cũng tính tính tính toán sao mình mình không biết đào 19 cục Chỉ cộng thêm này nữa là 20 cục không biết đủ hay không đây Ok, nhưng mà chúng ta vẫn cứ uh, thử nha. Ok rồi các bạn ơi, cái này nung cũng khá là nhanh nhờ, cũng không có lâu lắm nhờ. Mình tưởng là cái cái cái cái cục netherite này là phải uh, nung lâu lắm luôn chứ. Ok, rồi còn cái nào không? Đây, hình như cái này cái cuối cùng rồi. Rồi ok ấy mấy bạn mấy bạn biết không mình á mình đi mai nha mình mai được mấy cục này nhưng mà mình cũng không dùng liền luôn bởi vì rằng là mình muốn để lại để mình quay video cho các bạn fan xem bạn thấy mình gọi là thương bạn không ấy mình à, gọi là không muốn dùng liền mình mai xong rồi mình bỏ ở trong rương mình cất để mình gọi là quay video cho các bạn xem mình thì mình mới bắt đầu mình chế tạo ấy ok <laughs> thì bây giờ bấm vào đây nè mình sẽ chế cho mình ấy ơi vì tính ra mình còn thiếu đúng một cục nữa thôi là mình chế được thêm uh, 6 phôi luôn nè ok sau chúng ta sẽ đi đến à, một cái à, gì ta một cái à, cái đó là gọi gì nhỉ à, cái bàn gì đó cái cái bàn nâng cấp giáp đúng rồi cái bàn nâng cấp giáp ok rồi bây giờ mình sẽ kể bộ giáp mình ra bộ giáp của mình đó bạn thì nó khá là xịn luôn bởi vì là nó có full sửa chữa mọi người à cái nào cũng có sửa chữa hết mỗi lần mình chỉ cần đánh quái vật mình có kinh nghiệm là nó sẽ tự động sửa đồ cho mình luôn cực kỳ xịn luôn các bạn ạ à. <laughs> ok à, bỏ khói này vô yes áo nedric xíu xịn Ok Cái này nữa Rồi Ok luôn Thêm tiếp Cái nón Rồi cái cuối cùng là đôi giày các bạn ơi Yes Một bộ áo giáp đen thui thôi lùi Yeah, mình đã có thành tựu mới bạn ơi Ơ nhưng mà sao Cái bộ giáp này nhìn nó xấu á bạn ạ à. Mình thấy nó xấu à, nó không có được đẹp như là Cái bộ giáp kim cương Nhìn nó đen thui thôi lùi à, nhìn nó hơi bị xấu các bạn ơi à, nhưng mà không sao nó mạnh là được các bạn ạ bộ này mình nghe nói nó mạnh dữ lắm luôn á ok Ôi, tính ra là <laughs> chế xong rồi mình mới thấy cũng hơi tiếc bạn ơi Tại giáp kim cương nhìn nó đẹp hơn Bộ này nhìn nó xấu quá à Trời ơi trời Ok Rồi còn cục cuối cùng thì mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp cho cây cúp của mình Cây cúp gia tài hiệu suất với lại sửa chữa của mình là Mình sẽ nâng cấp cho cây cúp nha Ok Đấy Tích tích tích Ok Rồi ở đây mình còn ba cục vụn nữa giờ thiếu thêm một thêm một cục vụn nữa thôi là chúng ta sẽ làm được cho cây kiếm hoặc là cây cấp của chúng ta luôn rồi nhưng mà bị thiếu rồi nhưng mà không sao ok rồi ok bạn ơi thì trong tập này chúng ta đã làm được gì nào thì trong tập này mình đã thực hiện được xong năm thử thách của năm bạn fan đã đặt ra cho mình ở trên kênh của mình thì bạn có những thử thách nào mới thì nhớ hãy bình luận để cho mình biết nha và tiếp theo nữa thì mình đã xây cho mình được một cái hệ thống nhà kho có thể giúp cho mình gọi là phân chia đồ đạc thì cái nhà kho này xây khá là lâu cho nên là mình chỉ quay một tí cho các bạn xem thôi chứ mình không quay nhiều bởi vì xây lâu lắm mấy bạn ơi mình mà quay nhiều chắc phải mất 3 ngày các bạn mới xem hết video của mình luôn á <laughs> ok rồi thì xây xong hệ thống nhà kho tiếp theo là gì nhỉ à